thấy chưa dễ thương trời đất ơi con nhà ai mà dễ thương dữ vậy thì trời? Ờ, chắc là đẹp là thích thôi nhưng mà đẹp, đẹp giống ai đẹp, đẹp, giống ai <laughs> đẹp giống ai nên như lan ngọc à <laughs> xinh giống à, mình à, thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình à, <laughs> nói thích, đi thích hết luôn rồi sao nhìn, thích hết luôn rồi sao nhìn thích, thích, hết anh thấy là nói, nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh Trời, trời ơi, trời, trời, thôi chết rồi Mời bạn Nam Rồi, mời đi bạn Xin mời bạn nữ wow dễ thương quá bạn giới thiệu về mình đi dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi trẻ luôn, 20, 20 à. tuổi hả? Ừ, cưng làm gì? Dạ, em làm bên uh, lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và uh, chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng à, toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang. À, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh à, cửa hàng à, điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó <laughs> Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em còn biết vẽ nè Biết, biết vẽ, vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế à, Cũng biết theo chút chút theo Rồi à, rất là thích thơ ca ờ. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút Ừ, cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút ừ. chút Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó à. Chà, Rồi ưu khuyết điểm, điểm nó được ghê yeah. ha dạ. <laughs> Khuyết điểm là dễ tin người Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay uh, Có mấy cái uh, bạn mà lại uh, chào hàng đó Hay bị lừa mấy gì đó bị lừa vậy đó hả <laughs> nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng dạ bạn nam ạ à. vậy mà cũng bị lừa nó hả vậy mà cũng bị lừa nó hả không phải vậy là coi là giới tính em không tin <laughs> tin người thôi em có mấy mối tình rồi trước thì có hai mối tình một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa trời đất ơi <laughs> vậy cũng gọi là mối tình hả <laughs> dạ tình thứ hai thì ờ, mới cách đây khoảng uh, ờ, 2 năm quen nhau xong rồi ờ, bạn đó rủ nhau đi cà phê nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á nhìn được máy bay á có nghĩa là sân thượng á mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chị chịu đi <laughs> cứ đi chỗ khác là không chịu cho nên em cũng cho bay luôn à. trời ơi <laughs> tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. là đắt đỏ đúng không một dạ, đúng ly rồi. cà phê bằng ờ, mười mấy hai mươi ly cà phê dưới đất dạ đúng rồi khổ tâm đúng không nè khổ quá ờ. còn sao còn bạn nữ thì sao dạ chưa chạy qua mối tình nào hết ạ lý do lý do là họ em với mẹ em á có một cái uh, sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia à trời ơi đáng yêu quá vậy có nghĩa là vậy nè tự không tự tin mình tự đi tìm ừ. à, tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình bạn muốn hẹn hò đó trời ơi, hay quá cảm ơn bạn nói nghe nè bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi ờ, ờ, bị bị bị ờ, ảnh hưởng nghe chưa <laughs> người ta tin tưởng lắm người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa dạ. cho nên nếu mà lỡ mà có mà mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa dạ em rất là nghiêm túc ừ. <laughs> dạ. nói nghe nè đẹp trai lắm à, thì luôn á trời đàn trai ngon lành à bên đây đẹp gái cũng khác dạ. ra, ra đây nè ra đây thiệt nói thiệt Ủa, đàn gái đúng không thiệt ra đây trời Trời sinh một cặp rồi dạ. chết rồi Thấy chưa Dễ thương Trời đất ơi Con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời <laughs> Trời ơi hai cháu vàng vàng vàng vàng chạch vậy đó à. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời Đó Ôi bên đây á Nói chung là hôm nay là Tiên đồng ngọc đôi. nữ Tiên đồng ngọc nữ luôn rồi, Khẳng định luôn, luôn. À, Con còn rất trẻ Mới 20 tuổi à Con có định khi nào con kết hôn không dạ cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ à. dạ. dạ biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha dạ. nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước. đâu không phải tính toán trước ừ. một tương lai kế hoạch thì mới cưới chứ không phải là đùng cái cưới là không có được Đúng rồi. không nói nghe nè hình mẫu lý tưởng của của con là là ai ngày xưa cô là đeo nốt á trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ ừ. dạ, <laughs> dạ con uh, người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành Xong hai cái nó xa quá vậy Xa quá xa Tức là bây giờ con con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn à. Thành dạ, Để coi coi coi có miếng gì không Này này ờ, này trấn nước trấn nước <laughs> Đẹp hơn Trấn Thành dạ. cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì có tính vũ phu hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá đàn ông nào mà có ba cái tính nó chắc chết quá hỏi coi bên bển có không con sao con con dạ dạ không ạ à. con ờ, có vụ phu không dạ không có keo kiệt không dạ cái đó là rất thoải mái không có keo kiệt à, thoải mái phải không dạ có gia trưởng không dạ không gia trưởng là con không có ừ, rồi, rồi yên tâm ha thích một người phụ nữ ờ, là vợ của mình đó tương lai của mình như thế nào dạ thì uh, chắc là đẹp là thích thôi nhưng mà đẹp, đẹp giống ai đẹp, đẹp đẹp giống ai đẹp giống ai ninh dương lan ngọc à xinh giống luôn Ý. Ý vậy sao vậy mọi người có thấy không mọi người có thấy cái tiếng ngộ ngộ không trời ơi vỗ tay đi vỗ tay đi sao kỳ vậy giống luôn dạ nhưng mà xinh hơn trẻ hơn nữa dạ vậy là quá tốt ạ quá tốt luôn trời cưng cưng cưng cưng hình dung cái cái cái người bạn nữ của mình ở bên đây sao nè cao mà rung quá sao ờ cao nhiêu nè da trắng không mắt bự không dạ chắc cao à, tầm hơn một m năm mươi lăm quá chắc chắc cũng đẹp đó Chứ bây giờ là chú quyền linh với cô dân nói chưa có chắc đâu nha <laughs> ừ, dạ tại vì con tin tưởng mà nghe rồi con thấy cũng được rồi đó không được sợ cái tính ghen của đàn bà không ghen thì chắc chắn ai cũng ghen thậm chí bản thân con cũng ghen mà Ồ. cho nên là ừ, bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen con có dạ. ghen dữ không con dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào đúng rồi bữa nay là con con vô dạ, mánh dạ. nha dạ, cô dạ. nói nghiêm túc luôn bữa nay là con vô mánh dạ. bây giờ hỏi tiếng ờ, à, người con, thân con đi với ai con dạ đi với mẹ rồi chào nhà gái à, chào à, uh, à, mc quyền linh và mc hồng vân và chào à, tất cả các khán giả trong trường quay tôi là mẹ của à, cháu xuân tôi thấy em trai bên này ờ, cũng dễ thương thấy ờ, thì cũng hiền nhưng mà cô thấy thì hai ờ, hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài cứ yeah, dạ, tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước điện nước ha ừ là thấy là có ý chí có ý chí và có nền tảng rồi đó đúng không linh hồi đó hồng dân bốn tuổi ờ, chưa biết gì luôn á không có lo làm ăn gì đi chơi đi chơi mới gặp ông đó bị <laughs> xí nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình bạn muốn hẹn hò nên à, quyết định đăng ký và à, mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình bạn, bạn muốn, muốn hẹn, hẹn hò, hò. À, à, à áp lực quá áp lực quá có vẻ cũng hợp với Xuân tự Xuân thì ở nhà rất là hiền à, nói chung là cũng ít nói khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà đặc biệt là không thích vào bếp chỉ vào à, nấu những cái món mà Xuân thích thôi chứ à, nấu cho gia đình ăn thì à, chắc không làm <laughs> còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi đúng rồi cái tuổi 20 à. Ờ. này là cái tuổi còn rất là nhỏ cho nên là thôi mẹ không có khắc khe với em chuyện đó cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vừa khó à, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. À, lập dạ. nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì à, lên Sài Gòn thì nói chung là làm nhiều nghề lắm à, mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm đó thấy đó, chưa, thấy chưa? Rất cũng là... rất là bản lĩnh luôn rất để là có thể lĩnh. đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi linh nghĩ là như vậy đúng rồi. rồi thế còn hôm nay em đi với ai con đi với uh, ba mẹ với ờ, cậu với bạn ạ à. thôi cũng có gia đình luôn <laughs> có ba mẹ đi luôn ba mẹ chào à. cô chú luôn trời ơi chào ba mẹ của đàn trai ạ à. dạ tôi mẹ của thằng long cô cô thấy cái ờ, bạn này đây như thế cũng nào? được do hai đứa đi chứ thôi <laughs> giờ thấy đây cũng được mà không biết sao chú, chú thấy sao chú nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó thì ờ, nói như chị ờ, bên kia thì ờ, thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận hai đứa nó hiểu, hiểu ý đi rồi cưới luôn <laughs> trời ơi đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi nó yên tâm rồi cũng rất là ngại ha thằng gái ha cảm ừ. ơn hai thằng trai thằng gái nha kéo rào long ơi long quay mặt qua đây nào gian này là của hai đứa đó em xin dạ đó ninh dương lan ngọc của long đó có thấy nét giống hay không nè à, hôm nay anh có món quà ông tặng em cũng có món quà tặng anh ạ à. em cảm ơn ạ hai hai đứa đứng sát sát với nhau ơi hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi Trời nhìn ơi. thấy hai đứa nó hợp không vậy ta Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á, thiệt tiên đồng ngọc nữ rồi nè long có thấy giống có cái nét của ninh dương lan ngọc không dạ có có đúng không dạ. cái này mà make up đúng cái người stylist của ninh dương lan ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á con ở hiền gặp lành đó long dạ. cầu được ước thấy dạ. cái tính em cũng giống ninh dương lan ngọc lắm em cũng rất là thích chị ninh dương lan ngọc nữa à, anh thì rất thích <laughs> còn con con có thấy anh giống trấn thành không <laughs> thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không chắc đẹp trai hơn trấn thành ạ à. thấy chưa em cảm nhận về anh như thế nào Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm <laughs> Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang à, Anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy dễ thương yeah. Dạ. <laughs> à, Chắc là đúng như ờ, những gì mà anh muốn rồi đó Thì ờ, chương ờ, chương chương trình chọn đúng người <laughs> vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì ừ. có thể tìm hiểu nhau hơn nhé đúng rồi à, anh thì uh, chắc chắn rồi anh thì uh, gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi <laughs> thì uh, chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được bình tĩnh đi mấy đứa <laughs> dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son em rất là muốn một tình yêu chung thủy chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau anh thì à, chắc chắn là sẽ chung thủy rồi cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy quan niệm tình yêu của anh là quan niệm tình yêu của anh thì à, chung thủy không lừa dối đúng rồi mình nên thật lòng với nhau ngay từ những đầu tiên đúng rồi <laughs> thì à, hôm nay thì à, tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em dạ <laughs> đứng lên à, đứng dạ. đứng coi cho có cục hơi đúng không nhìn Ngồi nhau mà hát hơi. à hai đứa nhìn nhau mà hát làm vợ anh nhé Anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm Một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé Anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên dù mây mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em trời ơi vậy bây giờ em hát tặng anh đi em chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa cho luôn chưa nắm chặt luôn vậy đó chắc này chắc tôi với hồng dân bấm nút nữa quá bây giờ à, mình à, thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình à, nói thích, đi thích hết luôn rồi sao nhìn, thích hết luôn rồi sao nhìn bên nó <laughs> thích hết anh thấy là nói, nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi <laughs> Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh Trời, trời ơi, trời, trời, thôi chết rồi Tiếp thật ra ngồi, ngồi vô, ngồi luôn rồi nói nghe nè bây giờ có bạn gái xinh vậy á có ghen không dạ phải giữ chứ phải ghen ạ à. phải ghen rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không vậy chắc cũng có nhưng mà em tin anh đi có gì đâu ghen tin dạ. anh là, là là được à Dạ chắc là, là đặt niềm tin vào anh ấy Đặt niềm Trời tin hoàn toàn vào anh ấy đúng Rồi, dạ, không? Thích trai gái gì thì nói nhau nghe đi Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ Em nghĩ hai đứa là đủ Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy Giờ nói cái gì nó mờ hết trơn <laughs> Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám Dạ. cưới Đã chuẩn bị có nhà chưa, có xe Chắc, ờ, chưa? Dạ chưa, à. chắc ờ, sắp tới sẽ cố gắng mua nhà rồi giờ con sao ví dạ dụ con... giờ hai đứa có chị ở nhà nhà nhà thuê không Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà Nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết Ở rể đó con Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà mình nhà có hai mẹ con Đó thôi. thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em Thì con có đồng ý không? Hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rễ đó gì ở rễ con chịu dạ dạ được nhưng mà ở rễ ở đây thì được tại vì ờ, con làm việc mọi thứ đều ở sài gòn này hết cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rễ là không được bây giờ hứa với ờ, hứa với mẹ tương lai đó nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào hứa với mẹ đi dạ <laughs> con chào bác à, nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì ờ, con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất yêu thương và chung thủy dạ con gái nói gì với ờ, gia đình đàn đúng trai rồi đi. con dạ con chào hai bác ạ à. con uh, cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ à. nếu mà có duyên để làm ờ, con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là à, coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ à. hay quá bây giờ dân để tay dưới bấm vân bây giờ đến một hai ba hai đứa hôn nhau nha là bên đây hai người bấm nút luôn nha dạ chuẩn bị ba hai một bấm trời ơi thật sự mà nói thì à, quỳ linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế hình như đây là một trong tiếng sét ta gọi là tiếng sét à, ái tình ha thần tình yêu đã xuất hiện rồi gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy nuôi dưỡng cái yêu thương ấy để cho nó đong đầy cái cảm xúc đong đầy cái sự yêu thương và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá đúng hôm nay có hai bên gia đình rồi chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp thiệt là đẹp nha rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó kêu không bầm, rời luôn đó bầm tay nhỏ luôn á ừ. coi chừng là nó đông máu luôn đó con chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nhé rồi mời bạn nam mời bạn nữ Rồi bạn Nam làm à, cho nó sơm tụ nào giới thiệu về mình Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường à, và tất cả quý vị đây Tôi, tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy Năm nay tôi 24 tuổi Quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu à, Hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính Mời bạn nữ Em xin tự giới thiệu em tên là Kim Cương Sở thích của em là soi gương Cũng hay yêu đơn phương Dạ năm nay em 23 tuổi Em là sinh viên mới ra trường bạn bè nói em cũng dễ thương còn thầy bói nói em tên kim cương mà mang họ tô nữa là tô kim cương nên anh nào yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng quá ấn tượng quá xuất sắc em quê ở đâu dạ em ở sóc trăng lên đây bao lâu rồi dạ 5 năm rồi bạn à, sẽ đi tìm một người yêu thế nào dạ em à, cần một người à, có bản lĩnh với lại có đôi mắt đẹp chỉ cần đôi mắt đẹp thôi còn à, mũi miệng xấu hết dạ thì cũng uh, hài hòa với khuôn mặt đó chị ờ à, dễ thương duyên dáng ấn tượng sao ế em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11 6 năm yêu đơn phương 6 năm dạ cái người đó biết không dạ biết có yêu lại em không mà yêu 6 năm trời gì dai dữ vậy một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em một phần là môi trường học của em á là trường văn hóa con gái rất là nhiều con trai ít em thấy sao không trai em thấy thú vị thú vị hả bạn gái đó đặc biệt bạn ấy đang đi tìm một cái người à, có đôi mắt đẹp còn mình muốn tìm người à, bạn gái như thế nào về ngoại hình nó cao khoảng mét sáu dáng người cân đối là được rồi ừ. tính tình thì um, lãi phép với mọi người biết cư xử rồi à, đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá bạn đã trải qua mấy mối tình rồi em thì uh, hai mối tình chính thức còn à... những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không dạ cỡ bảy tám hả nhiều như vậy một mối tình rất là lâu 6 năm và đơn phương đó à, có lẽ bạn à, về kinh nghiệm à, tình trường hay hơn đúng không vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu còn cái là hay vô tâm hay vô tâm đó cái này rất là vô quan tâm là không được rồi phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc với người ta chứ em vô tâm là thua rồi ừ. vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào một người uh, có lý tưởng sống nè có công việc ổn định em ghét nhất là lăng nhăng với lại uh, gia trưởng không thích lăng nhăng với gia trưởng bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không không hề chị chào, chào em bây giờ anh hỏi nè một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ yêu em rất là nhiều chiều em rất là tốt nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao xấu quắc là sao nó xấu mà còn quắc luôn thì sao thầy có đó có thể xem nha anh ấy có đối tốt với em không cái thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi và thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được ô đơn giản bạn thích thể thao không anh thích đá banh lắm em, em anh đá banh anh, còn lâu tên nào vậy à Real Madrid à đối thủ rồi <laughs> rồi <laughs> em là fan hùng xám anh Bayern Munich anh là đội tuyển Việt Nam sở thích của em là gì sở thích của em là chơi thể thao viết nhật ký viết nhật ký viết được mấy cuốn rồi năm cuốn viết viết gì trọng chồng ờ, nhật ký sao nói chị nói chứ hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi đúng không mắt đẹp mắt đẹp mà gì cũng xấu hết trơn xin lỗi đàn trai cao sang lắm à cái điều gì em ờ, không thích ở người phụ nữ à, lè lè à... sao là lè lè ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic nếu màu mè mà có lưu logic thì có được không thì cái đó là đẹp rồi chị là sao thí dụ như mà không có lưu logic là sao như là... trên đỏ dưới cam dép xanh rồi này kia vậy phải không dạ, em nghĩ vậy bao lâu như em tiến tới hôn nhân được em thì uh, dự định là hết năm sau nhanh dữ vậy yeah. Dạ. đã chuẩn bị gì chưa à, chuẩn bị thì đầy đủ nó ai cũng chuẩn bị cũng gia đình chuẩn bị thôi về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng ở riêng chị ở riêng là có nhà cửa gì chưa hay à, ở thuê dạ có nhà có nhà rồi nhà của em cũng ba mẹ để lại à cũng ba mẹ để lại đẹp trai mà làm gì ngốc tôi đang dòm đôi mắt thử cô có biết nói không có truyền cảm xúc gì không mắt mà nói không là do đối tượng thôi chứ em không, biết tôi, nói chắc mệt à tôi tôi biết rồi tôi truyền qua đây lại truyền điện giùm nói chung là hôm nay trai Cao. tài ờ, gái sắc à, khoan, bạn nữ bạn nữ khi nào rồi mà tiến tới hôn nhân được dạ hai năm hai năm nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi ý em sao bằng bạn sao đi chị rồi ok hôm nay mình đi có bạn ờ, có người nhà đi theo dạ, không em có bạn thân em chào chị là ờ, Cát Tường ừ. chào anh Quỳnh Linh chào em dạ. thân cỡ nào bạn không tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi vậy là hiểu nhau lắm rồi hả? dạ vâng sao em thấy anh này uh, mắt đẹp không dạ cũng bình thường <laughs> nhưng mà em uh, thấy anh uh, cao to rất là body <laughs> đúng với sở thích mà kim cương thích luôn ạ à. Dạ, rồi bạn... cảm ơn em bạn ra hay trai bạn đi với ai dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp chào chú mình là chú của huy dạ bây giờ à, xin lỗi anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường cho em hỏi à, bạn bên đây được không? Dạ, dạ, dạ. chào chú nó, Bây giờ nó luôn là giờ à, Huy Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ dạ. Cho nên Huy sống với chú Tính ra là cũng mười mấy năm nay Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú chơi sống với chú ở đây Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn Ba Huy xưa cũng là một cán bộ Rồi bệnh mất rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được uh, ờ, 3 năm rồi dạ. cũng mới vừa 3 năm xong thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy dạ. còn uh, vấn đề Huy cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú còn bác còn cô và Huy còn một người chị đã có gia đình cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại ờ, mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đích hay không nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm Dạ, dạ. chú cảm ơn cháu dạ, dạ con chào chú cảm ơn chú xin chia buồn với huy nha dạ. à, thôi cái gì nó qua qua rồi quan trọng mình sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui thôi bây giờ mình à, sẽ gặp nhau đi huy nha dạ cái màn lên chúng ta sẽ có à, phút để cảm nhận về nhau ừ. tặng em dạ cảm ơn em Anh nghĩ sao về em? À, quá lòng lẫy luôn lòng <laughs> lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha Đôi mắt sao em? nó vô không đến nỗi xấu <laughs> Ok, không đến nỗi xấu là cũng được Anh có tập gym không? Không Không à? Anh chỉ hít đất với chơi thể thao thôi chứ Tập ừ. nó ờ. người nó bự bự kỳ Anh thích được nhiêu cái? Đó 15, 20 cái vậy không? Thua em rồi Thua em rồi Trời ơi <laughs> Em học võ mà chị Ôi có học võ nữa hả em học võ gì giờ hai bên đến đất đua thử coi nhưng mà em hết được mấy cái em hả lúc trước thì 30 bây giờ nghỉ lâu rồi 30 cái thì thầy bắt vậy á chị ờ, hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15 20 cái là hết sức rồi đó bây giờ còn hết được không em nghỉ lâu rồi nghỉ lâu bây giờ nhắm hết được cỡ nhiêu chắc ba 30 mà xuống có ba vậy anh có bài hát nào tặng em không anh hát dở lắm anh có gì tặng em không anh hết đất Trời hết lớp tặng Chị hết lớp tặng em trời Chịu không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em Sao em gái? Thầy, thầy anh thôi à, ừ, Hít mấy cái Thì à, sức anh nhắm được nhiêu? Không, anh hít chừng 15 hai cái à, ngừng Đừng cố nha Chị từng đếm giùm em ấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Hai chục Được rồi, thôi đủ chuẩn Hợp lý Trời Chưa thấy ai lần đầu tiên tặng quà bạn gái mà quà. <laughs> Cái này là em tự tặng nha chị, không có ép mà nha Quà này lạ biết. quá, chắc không đòi được quá Thôi bây giờ mình tính tới chuyện ờ, hẹn hò lãng mạn Tính tới chuyện hôn nhân ở bên đây, người ta đòi tới 2 năm đó à, <laughs> mà sao Thương lượng vụ đó đi vậy? Thầy em mới 23 Anh à. Ờ. bao nhiêu tuổi? Anh 24 24 Thế cũng trẻ mà ừ, Trẻ nhưng mà tại uh, gia đình hoàn cảnh á Thế là anh cứ sống mình và anh buồn Trải qua cũng nhiều mối tình rồi Cho nên là xác định là hôn nhân luôn Nhưng Chứ mà em muốn đi yêu, chơi yêu dài dài cho lãng mạn Ủa, em cưới về em yêu tiếp vẫn được mà đâu gì đâu Thôi <laughs> đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta Anh hứa em luôn anh Hứa sao giờ hứa lớn lớn hứa đây có nhiều người em hứa coi Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt uh, nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì sao bạn gái cảm nhận như thế nào thầy à, sau 3 giây sẽ biết chị thôi hết thời gian chờ 3 chúng giây ta biết kết quả sau 3 giây đi anh để tay gì nút bấm suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhá lắng nghe nhịp đập trái tim mình hãy sống thật với bản thân mình một hai ba Rồi, chúc mừng hai bạn Hôm nay có chú đến dự Tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này à, nói gì với chú đi à, con à, chúc chú sức khỏe với lại à, cảm ơn chú đã nuôi anh huy <laughs> nên có bạn đang đứng ở đây và tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò huy nói gì chú đi trong giây phút này hôm nay có chú và các anh em à, đồng nghiệp à, tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng nhìn chú đó là một người rất là phúc hậu ha rất là tốt phải nói là cảm ơn công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc nhớ nha đừng có làm gì chú buồn nha mời bạn nam mời bạn nữ đây chúng ta giới thiệu về mình đi bạn ờ, à, Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à, Chào toàn thể quý vị khán giả à, Em chào à, Ờ, người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn quá dữ dạ em ờ, xin tự giới thiệu em tên Nguyễn Văn Thảo năm nay 29 tuổi hiện tại em đang làm ờ, thiết kế nấn cho công ty bao bì em đang sống và làm việc tại Củ Chi quê bạn ở đâu dạ quê gốc em thì ở ngoài miền Trung nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại của mình thì em mới mua năm ngoái rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy cũng uh, gặp hơn nhiều ta làm gì hỏi người ta chi biết hỏi cho biết bắt trước làm được rồi mời bạn nữ giới thiệu Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập Em 22 tuổi Hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica Em quê ở Củ Chi ạ Ồ Nếu bây giờ mình Vậy à, tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi Bạn Nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chia tay cũng lâu lâu rồi Lâu lâu rồi hả? Dạ Vấn đề là anh đi tìm vợ Anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như ờ, chị Cát Tường thì chắc không được rồi à, em chỉ cần à, bình thường chút thôi dạ, em diễn à, tả đi em có cái chuẩn à, mẫu người lý tưởng của em không em diễn tả dạ, à, giống giống giống nhã phương chút yêu cầu thấp quá hả dạ bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không trung thực không biết nói dối không phải là người gia trưởng và phải biết quan tâm chia sẻ việc nhà với lại người người vợ của mình ồ bạn trai có biết làm việc nhà không bạn em tự làm không có ai làm đâu chị à như vậy tốt quá <laughs> rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai hút thuốc có hút thuốc không dạ có lúc mà em ờ, làm việc áp lực với lại ờ, nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh hút luôn. một ngày mấy gói anh một ngày ờ, nửa gói em à, hơi nhiều đó em có thích bạn trai nhậu nhiều không dạ em cũng không xét quá sắc nét có thể nhậu với em được nhậu với em được ờ <laughs> em muốn được mấy trai một chai luôn một chai hả chai rượu hay chai bia chai bia trời ơi có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn tưởng đâu nhậu được nhiều mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em có hay đi chơi với bạn với bè bên ờ, ngoài cà phê a ca hát gì không dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị ờ, trong công ty dạ vậy là hát hay lắm phải không dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp ồ vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền em hát một đoạn này nha được rồi đứng lên hát mình biểu diễn luôn em mình một cây văn nghệ mà Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xa đông vui Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rể Hai họ cùng chúc mừng đăng ly Chào anh ạ Hay quá Cảm ơn anh Giọng hát rất là trong sáng ha ngọt ngào ha dạ em thích hát thích hát hả dạ thích quẩy nữa <laughs> được nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao do bản thân ảnh là không chịu sửa thôi chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không dạ đúng rồi tại vì em không ngửi được mùi thuốc cái này quan trọng lắm em cô ấy không ngửi được mùi thuốc nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em em ờ, bỏ thuốc chứ không bỏ vợ được à được được mừng quá tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà Trời, đẹp dễ thương nữa. lắm mà nha mà cổ quẩy lắm nha anh có sức quẩy với cổ không nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được quẩy kiểu sao là hợp đâu thử làm cái à, giống làm, cổ làm, làm thử khúc rồi, được không làm khúc con quẩy được không đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn đứng, đứng lên tôi đứng với bạn bình đứng lên nào tự tin lên trời ơi đàn ông mà đúng rồi vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy tưng tưng à rồi bắt đầu gặp em từ buổi xem nhạc Bảy luôn Giọng ca ngọt thêm xiết bao Lời ca bóng như lao Sao mà lòng anh thấy như nào nào Từ khi Hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á Quẩy là quẩy thì sao Ờ, ngồi xuống hát, đi Ông hát dễ thương hát Bây giờ vậy nè, chút hát xíu nữa đó. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát Rồi à. anh sẽ quẩy chớp chớp mắt của tôi chi áp lực à áp lực à mà sao móng tay để chi dài vậy anh em chưa kịp cắt về kêu anh cắt móng tay nha cưng dạ. dạ trời ơi đàn ông để móng tay dài mình, à, đi với ai dạ em đi với chú gặp chú cái rồi giờ dạ, xin uh, chào uh, quỳnh linh xin chào các tường chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn ờ, nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú à, hai chú cháu đi từ củ chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là đúng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là tọa nguyện đối với tôi là thấy rất là, là ok dạ con cảm ơn chú ạ thấy chú nói chưa ông trời ban cho đó bạn gái bên đây mình có đi với ai không dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ ồ có ba nữa hả đâu ba đâu ạ à? chào anh ờ, quyền linh với chị cát tường với dạ. Ờ, ờ, anh em khán giả đây á thì nói về em trai này á 29 tuổi là rất là vững chạc Dạ, tướng thì cũng lịch sự nói chuyện rồi dễ thương thì cũng ok rồi chú ờ, cũng ờ, chấp nhận là hai cháu quen nhau dạ con ờ, cảm ơn bác bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện không mình đàn ông lớn xíu con đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên đúng rồi như, như, Đục như bác quá. Vậy dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em và nếu như mà được ờ, tìm hiểu em lâu dài thì ờ, con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể ờ, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em dạ, cảm ơn con rồi cảm ơn hai ba gia đình bây giờ rồi. là chúng ta gặp nhau nha cảm không áp lực gì hết trơn á nha còn áp lực không dạ còn còn nữa trời ơi ba ở dưới đang để ý đó à. nói à. lớn lên đó thôi là không có gã con đâu dành dạ, cho dạ, anh thảo hả à, anh có món quà món quà này là anh tự tay làm à, dạ. à, còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua mở luôn mở luôn tôi coi coi là hộp không chứ không có gì trọng á trời ơi trái tim mở nữa mở nữa mở luôn rồi đừng gấp trái tim của người ta kìa son chắc là cây son dạ trời ơi dễ thương quá món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em dạ đó đẹp nhất trái tim tự tay làm không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ à? dạ dạ em rất uh, đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ thì em cho anh cơ hội ờ, nhớ tên em lần nữa <laughs> em tên là thu lập ạ rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận ờ, cô ấy như thế nào dạ hoàn hảo chị giống như lời chú nói không dạ giống em ờ, cảm nhận ờ, anh như thế nào em cảm nhận anh là người là thân thiện dễ gần. hơi nhút nhát hơi áp lực <laughs> em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay biết đàn và biết chụp hình anh thì chụp hình ờ, dữ dằn tại tại vì anh làm bên thiết kế nấn á dạ. đa số là anh đi chụp ừ, hình về để xử lý hình ảnh nói hình... anh chụp hình đẹp lắm. chụp hình dữ dằn ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát anh này quẩy quẩy đi em ờ, mình mình mình mình trẻ trung mình phải truyền qua cái sức sống quá trời chưa nó mạnh mẽ năng động vậy nói... lên đi người ta đứng rồi mà mình không đứng thôi ý à, sắp tới em tính làm gì <laughs> đứng lên đi đừng có quả cho người ta nhảy nhót luôn à. rồi mới được à ờ, anh không biết làm gì luôn á anh chỉ cần nghe được rồi em cần người lắng nghe nhiều hơn dạ. để em nói vậy đi vậy chị Cát Tường chặt chém anh dạ. à, em hát xong thì anh trả lời nhé trả lời tại vì cái câu hát này vừa là câu hát vừa là vừa là lời nói luôn dạ. để gắm tâm sự dạ. sự đó dạ Hứa đi anh, hứa với em nhé anh Sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình Anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau Dạ hết rồi em dạ cái anh... điều đó anh có hứa được không ạ à? việc anh ờ, anh hứa thì anh anh sẽ hứa à, quầy vốn hai bạn ngồi xuống đi rồi về chỗ ngồi thôi bây giờ mình tỏ tình đi nói tận đáy lòng của mình bạn trai nhé anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em ờ, có một bờ vai vững chắc anh chỉ muốn là em tiếp nhận rồi em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện hay quá tên gì bạn gái tên gì nhớ không dạ bạn gái ờ, tên, tên... lập gì cái gì lập em quên cũng <laughs> thôi cũng có vết giác em nhớ được tên lập nhớ tên là được thu lập dạ. nha dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha đặt tay lên nút bấm đi bạn suy nghĩ thật kỹ không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy một hai ba hết thời gian ừ, giờ mới thở vào nhẹ thở vào nhẹ nhõm nắm tay nhau đi tay mắm